sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao những sinh mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây cùng chung tay vui quên tháng ngày tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người giờ này anh thiên đang ở đâu mà sao anh bỏ em Ủa, khách đi đâu vậy? nói chuyện nhỏ nhỏ thôi Bác gái nghe được là chết em á Bây giờ em nói chị nghe nè Em qua nhà bạn em Em lánh tạm một thời gian Rồi khi nào bác gái về á Chị alo kêu em vậy Hai người cãi nhau hả? Không cãi nhau Mà chuyện còn kinh khủng hơn nữa đó Chị không nhớ đợt trước hả? Bóp mình mạnh chút đi Bóp phải có cái tâm chút chứ Xích xích xích xích xích lên xích lên qua bên trái nha qua bên trái chứ qua bên trái qua bên trái qua trái qua bên trái qua bên trái vậy được chưa ba mạnh thôi nhẹ nhẹ tao quýnh bến á mạnh trời quá đất ai chịu nổi trời ơi ai ai ai ta thấy cái bộ mình bất mãn quá à. bóp bóp tay bóp chân cho người già thấy đó là cái niềm vui niềm hạnh phúc của mình sao ta tâm tình mày mày mày bộ mày bất mãn thì mày trả lời trả dốt chuyện trân trọng à, thôi thôi khỏi đi trời đất ơi giờ thấy mày bóp tay bóp chân mày thấy chát tao hội ở dưới quê chứ còn bóp tay bóp chân đấm bóp người ta là là số một bởi vì cả cái xóm mà chỗ tao ở đấy hăng là coi như ai có bệnh hoạn vô tay tao là là hết mà có khi người ta ghiền ghiền mà mà mà mà, mà mời tới khó lắm chứ không phải giờ nhờ mày mà mày mà mệt mệt <laughs> bác con mời bác ăn chè chè hả dạ, con nấu á ngon lắm bác ăn thử đi bác chè này chè hột sen dạ mà tao dòm giờ tao biết là bay nấu chè chèo sen mà bay nem đường cát rồi bây chè chèo sen là phải nấu là phải lên đường phèn cái nước nó mới trong ăn cái nó ngọt mà đều nó ngọt thanh dạ rồi để con kinh nghiệm khoan nói nói nói nói nói vậy chứ lỡ nấu để đây bắt ăn chứ làm vậy con buồn sao nhưng mà thiệt tình á bác nói phải khoe bác chứ cái hồi mà còn trẻ đó trời bác nấu cái chè này xuống dách nha con mà mỗi lần bắt nấu một cái là coi như cả xóm đấy ăn tối còn mỗi người chén mỗi người chén mình ăn ít mà cho tròn xóm nhiều bởi vậy bắt đi đâu cái ở đó cứ chờ đó không về nấu chén ăn bởi vì không phải bắt nói không phải là bắt chê con nhưng mà bắt lo bắt lo là bởi vì con chưa có chồng mà đây này mấy cái này quan trọng lắm nè hạnh phúc hay không học hạnh phúc cái người phụ nữ là phải biết nấu biết nướng phải khéo phải khéo léo chứ không không không chứ không thôi là bị bị mất hạnh phúc đó con nha để bác thương bác mới nói em nhớ nha con dạ bởi vậy biết rồi ừ đó đó đó trời ở chỗ đó nó ngứa nhổ nhổ nhổ nhớ là nhổ tóc sâu nha đừng có nhổ tóc bạc nha đó đó nhổ là phải kêu cái bật nó mới đã nhổ gì đứt giữa chừng không cái kiểu này rồi thiệt không một hơi là đầu tao trọc à cái bị bị tao thương bác thương bác mới dạy cho nó có chữ nhổ tóc đó thôi cũng là một con cái nghệ thuật mà không phải nè từ nãy giờ con nhỏ cái tiếng đồng hồ đó bao nhiêu là cộng tóc rồi tao ta nói gì tôi bay cãi không à nói cãi chứ vậy đó tao nói thiệt tình tao nói hồi hồi còn trẻ mà ở dưới quê đây người ta mê bắt nhổ tóc bạc trời ơi nhổ mà nhổ bốn năm tiếng đồng hồ chứ phải nhổ chút xíu rồi rồi rờ rờ rờ rờ đó đâu mà thiệt tình anh con cái gì cũng tập nó nó bền bỉ đi thấy chưa có chồng mà ờ, ờ tập cho nó cẩn thận nó biết cái nhỏ này nè đó đàn ông nó có mê mê mấy cái chỗ này bởi vì bác mới nói hồi đó bác trai bác thì không đẹp gì lắm cũng cao ráo nhưng bác trai mê bác là mấy cái chỗ này rồi tới mà tới mà rồi, rồi cái đầu ổng bảo mò mò mò mò bấm bấm bấm bấm bấm ổng trời ơi tôi thương mà quá trời quá đất luôn bác phải học tao chứ tao thương lắm tao mới dạy cái biết biết biết biết kiếp của tao đấy chứ thôi nhổ nhổ cho bác đây đi con nghe ủa hả nữa đi con nhổ nhổ trời cái tóc tóc sâu đâu không thấy tóc bạc không mà nhổ nguyên cái đầu luôn á đâu có tại con không có biết nhổ là phải để coi vào cái bật ráng đi ráng đi ráng đi ráng đi kinh khủng lắm em không đối diện được đâu em đi đây ê rồi chị phải đối diện với mẹ như thế nào đi thì chị đối diện mình chị đi chứ đâu đó mà ôi ê ơi mẹ đi đâu hả dạ đi đâu vậy đi đi đi xuống xuống xuống xuống dạ. xuống kia lặt rau dạ, dạ, lặt dạ. rau phải đặt cái chỗ này <laughs> tự nhiên cái bác thấy mấy mắt quá trời quá đất mấy mắt của bác nó giật giật giật giật giật hình trời. như là bác thấy hình như là bác ở đây cháu không được thoải mái phải không dạ đâu có à, không được thoải mái thì cứ đi dạ không có à, không bác biết mà mắt nó giật là bác biết là có cái gì để có ai không vừa lòng mình có ai nói xấu mình cho nên bây giờ nếu mà cháu thấy cháu thấy bác ở đây làm phiền thì thì thôi thì để dạ dạ không có bác bác thiệt tình đó là là là bác con con có đi đâu đâu con kéo vali xuống đây con coi thì tại lâu quá không đi đâu dạ. cái nó nó hơi bị cũ con kéo xuống thử nó à, có bị gì không thôi ai à, dạ. mà dạ, nói thiệt hay nói giỡn đó dạ nói thiệt con nói giống không đó dạ không quýt xả cái hẹ kêu là không nói giống mà không kêu là con nói giống quýt coi thôi thôi đi không đi đâu thiệt phải không dạ ở đây không có gì phiền hà phải không dạ giờ chân bác nói nhất à. thiệt tình là tao cũng muốn tao kiếm nhưng mà bây giờ bóp bóp bóp giùm chân bác cái được không à, dạ. đi xuống dưới bếp lo chuyện phải dòm dạ, cái rồi, gì bóp. đây bóp đây chân. bóp đi bóp bóp mạnh cái vui dạ được chưa bác chưa chưa được chưa đã đâu phải chán quá bác là bác cần cái 10 lúc con thì con bóp chân bác thì được bảy lúc thôi thì mệt đâm lưng đâm lưng lắm Đặt bác ờ bác thấy con bóp chưa đã phải không chưa đã bị bị vô vô quán để uống nước nôi bác đợi con xíu nha bác đợi con xíu đợi để tao ngồi tao đợi hay lắm bác ơi người massage đấm bóp cho bác 10 nút đúng không? Ừ Sẽ có ngay Hoa Ninh Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người Oan gia, trời ơi oan gia Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay Oan gia, trời ơi là oan gia